그래. 그래서 만나겠네. 어떻게 하면? 아, 예. 음. 그래요? 밑도 해와. 아, 거기. 어리야. 응. 어, 해야 돼. lấy cái này ra thì ăn thịt không ngon theo miếng sườn nó có như này thì ăn có được ngon đó thì là mình phải lấy về bữa qua đi ờ, kết thúc rồi ở đây trời cái bạn ở đây cả đêm luôn thì quá tuyệt vời ngon lòng đau ê mình vào cái lòng mình có uống nước uh, nước um, nước um, nước uh, yến nước, nước, nước uh, khóm á không mình à, lấy uh, cái à, ra cái lòng mình để mình cắt bỏ đi khóm đặt nước lên nào 能给呢，我这边。 get the different one now. The one for the soup or something. I did one for the soup. Okay, one for the soup or something. You wash it. Okay, we got the day. We have that wood and shit. I have. of course. Something like that. It's to do. Probably the best. muối hột là tốt hơn là muối à, có ít và như phai yeah. make the whole orange juice. 模特。 giờ mình bỏ cái à, cái miếng sườn này vô đây trước à, bỏ vô đây giờ mình marinate it giờ marinate them okay and uh, you put in uh, half of uh, strawberry uh, chopped small full good. Then I was um, soap. Very good. Um, uh, sugar or, only some something. grab to the other back. Đây đây. Đây là mình mới như vậy nè. Đó, mình nhé. Đó. Rồi xong uh, apple cider uh, give it apple cider. Yeah. Okay. Yep, it goes up or side down. Rồi bỏ đường rồi đó. Bỏ cam. Rồi bây giờ tới à, cái uh, apple cider. Rồi món cái để được. Okay. Uh Cái uh, nước táo, nước nhắm táo. is the first, and then um, um, a hot paper letter and the paper. Oh, that's it now. We're gonna, okay, bây giờ díp đó, kéo nó lại, à, cậu nó, đó, cậu nó vậy nè, đó, cậu nó, rồi mình trộn nó vậy đó, phải không? để ướp trong vòng khoảng chừng 3 à, tiếng hai ba tiếng gì đó tùy đó đây mình đó mình để như vậy đó ướp nó trong khoảng dùng hai tiếng đó. two hour marinate or three hour marinate whatever you want but I think it's uh, if you're hungry so you marinate uh, two hours uh, marinate like that right. okay Now I am mixing my ribs, sugar, brown sugar, cayenne pepper, turmeric, salt, and glutamate mixed together. Sea salt. Eh? Okay, here. Move around so. Okay. Loosen up and uh, apply both sides. Both sides. no, there's a good one. The one this one. Strawberry. Oh yeah. Mm That was <laughs> I like There's a little there. on the uh, air fryer. Yes. Now I put the ribs in the oven, instant oven. This is the glaze for my ribs. Sugar. And a little bit of smoke. uh, smoked uh, inai. And sugar. Mm -hmm. uh, pineapple. Mm -hmm. olive oil. Olive oil. Garlic. Garlic. Herb. Herbs. Got the name herbs and <laughs> sugar that. That's okay. And uh, she soak pepper too, cho nè, một xong pepper. She's all right. is a, a little bit uh, soy sauce in. Good. Okay, just to let them uh, go. Uh, when they're thicker. Hello. Hello. Everyone. Okay. Today, Saturday. So have rich. Ah. Yesterday, our leader. COVID-19, so price uh, today some much uh, hurt, they hurt, but uh, last night was when uh, I... Yesterday, mm-hmm. got Pfizer vaccination. Mm-hmm. After that, hurt the crowd. After my arm hurt, mm-hmm. very bad. Couldn't sleep very good, but <laughs> then it's okay now. Mm. Like uh, Tylenol. one and a half Tylenol, way. Yes. So. Exercise my arm too. So. Yeah, uh-huh. so we, we still do like a year or two. cooking. Mm, sure, it's okay. Ah. Uh, oh, okay. Oh, put it here. okay hay là uh, broccolis uh, and uh, and this one is for the uh, lace with um, with um, mushroom uh -huh. and this um, corn and uh, baby back rib ah. root beer yeah, yeah and root beer uh, root, not beer, beer, not beer. beer. Okay. Okay. Vamos ver aqui. Oh. Bon appetit. Uh -huh. Oh, you the night, ik heb het oude, die is het, ik Oops. Ah, uh, Cold. C'est qui Right here. So the day matters. Right here. That line. Just that. Right Just. Mm -hmm. Okay, eat by hand anyway. Sorry. <laughs> thân chào các bạn hôm nay là mình ăn uh, sườn non nướng đó. đây đó, các bạn ngon không đó, sườn non nướng nè sườn non mà nó kêu là bát rip á, là chỉ là sườn ở trên lưng á ô ô ô ừ, ơi ốc ô lại ừ. we were yet deep in here. Mm, very good. But Yvette wasn't there too? Mm. Mm, well, mm, deep in here. Oh, smell smoke. Oh, you deep in here. Very good. Mm, hmm mm. Mm. Good. hôm nay mình không có nướng cái này mình chỉ um, hấp rồi thôi ừ, hấp xuân đây nó vậy tới tháng 6 rồi tới 21 ờ, tháng 6 là bắt đầu vô mùa hè về làm giữa xuân này nước xá xị chứ không phải nước, nước bia nha các bạn nước ngọt à, nước ngọt ừ. xa xị xa xị xa ừ. ờ, vâng. dạ, xỉ nước xa xỉ á cơm nó cũng làm ăn này là điều đủ rồi rồi không phải phải còn cơm nữa. đúng dạ. ừ. không? 불러올 바라고 온도에는 있죠 bây giờ bé bị bạc rít bạc tiêu ở Việt Nam chắc không ba mươi tháng tư chắc không có làm lễ hết nói đúng ra nên phải bạn ở Việt Nam lễ lao động vui vẻ ờ còn bên mình ờ, không có lễ lao động lễ lao động ở đây ừ. tới tháng 9 với cái là lễ lao động không phải là một tháng năm rồi chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc với gia đình ừ. bên người yêu đó bye bye bye bye <laughs> bye bye ừ. <laughs>